À, lời nói đầu tiên thì em Phú gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom. Thì ở đây thì một số anh chị đã biết em Phú rồi, và một số anh chị là cũng ờ, mới vừa biết em Phú đây. Thì à, em họ tên đầy đủ là Trần An Phú. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì à, trước tới trước khi tới cơ hội ra quan á, thì em Phú cũng đã sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng và cũng đã làm bước qua rất là nhiều ngành nghề. Thì à, khi mà em phú tìm hiểu về Rawa cũng giống như là tìm hiểu về à, sản phẩm cũng giống như là tất cả những cái thông tin của công ty thì đây là cái phần mà em phú là cảm thấy là mình à, nên hợp tác bởi vì à, bản thân công ty không tạo ra sản phẩm nhưng liên kết từ đối tác thì em phú sẽ không mất nhiều thời gian của anh chị bởi vì em phú biết rằng một số anh chị em của chúng ta đã biết tới Rawa rất là lâu rồi rất là nhiều nhưng đôi khi anh chị em của chúng ta chưa khám phá hết những cái phần được gọi là bit fit văn phòng của anh chị hoặc là những cái sản phẩm bên đối tác thứ ba liên kết như thế nào mà làm cho em phú cũng giống như là tất cả anh chị em của chúng ta đang hướng tới cộng đồng đa quan của chúng ta để cùng nhau phát triển cái doanh nghiệp riêng cũng giống như là, là anh chị em của chúng ta lựa chọn round one của chúng ta làm cái sự nghiệp thì em Phú xin được phép là chia sẻ màn hình để đi vào trực tiếp bit fit văn phòng tài khoản của chúng ta anh chị em ha rồi em thấy ờ, thấy tài khoản của anh chưa nhỉ à, em thấy rồi ok anh ạ rồi ok anh chỉ đợi một tí nữa. rồi thì đây là cái tài khoản row của chúng ta và bây giờ một cái giao diện rất là tuyệt vời một cái giao diện mà anh chị em của chúng ta là và những cái sản phẩm được tiên phong sẽ đưa lên trên đầu cũng giống như là những cái sản phẩm sắp ra mắt trong thời gian tới đó là metaverse anh chị em ha đây là biểu tượng của metaverse dành cho anh chị em của chúng ta nằm trên đây ạ à. rồi tiếp theo thì đối với những anh chị em của chúng ta là người mới á, thì à, anh chị được nhận điểm khách hàng thân thiết này và em Phú chỉ chia sẻ với anh chị như thế này ạ à. đây là điểm khách hàng thân thiết và cái điểm này cực kỳ giá trị trong tài khoản của Rao Quan anh chị em ha thì ở đây thì em Phú vì công việc thì đôi khi là cũng quên cũng giống như là đôi khi là em Phú không có nhận điều thì anh chị em của chúng ta đó dành ít thời gian nhiều vào để chúng ta là có thể là dành để chúng ta nhận cái à, điểm khách hàng thân thiết này đồng thời khi anh chị em của chúng ta nhận cái điểm khách hàng thân thiết này á thì anh chị sẽ nhận được những cái thông tin mới nhất của công ty đây ạ à, buổi ra mắt nè hoặc là tất cả những cái thông tin những điều mà công ty đang muốn truyền đạt lại cho anh chị cũng giống như tất cả những thông tin về metaverse đều nằm ở trên tài khoản của chúng ta anh chị em ha thì anh chị có thể là vào đây để kiểm tra và chúng ta còn rất rất nhiều cái thông tin nữa rồi ạ đây là về tài khoản MetaVaxi nè cũng giống như là tất cả các gói đều nằm ở đây để anh chị em của chúng ta có thể là tham khảo rồi đây ạ bằng việc là anh chị tích vào hàng ngày thì anh chị em của chúng ta là vào nhận á, thì anh chị nhận được cho mình cái điểm khách hàng thân thiết của công ty và bây giờ trong thời thời điểm hiện tại thì anh chị không được nhận theo là chịu thối nữa có nghĩa là không nhận theo là một tuần tròn chỉnh là chúng ta sẽ nhận thêm nữa bởi vì điểm khách hàng thân thiết này sẽ kết thúc vào bất cứ lúc nào anh chị em ha nên anh chị nên trân trọng những cái điểm khách hàng thân thiết của anh chị rồi em Phú sẽ đưa cho anh chị cũng giống như là những cái dòng khám phá này đây ạ à, về cái dòng khám phá của công ty thì à, đây đây trên đây tài khoản của anh chị nè thì trước tiên á, anh chị em chúng ta vào thì nhiều anh chị là không đọc được tiếng Anh hoặc là nhiều anh chị là không ờ, không rành về tiếng Anh á thì anh chị kéo xuống cuối mít phích văn phòng của anh chị thì công ty cho anh chị lựa chọn cái ngôn ngữ phù hợp để anh chị sử dụng ha ví dụ anh chị là người nước ngoài thì chúng ta sử dụng ngôn ngữ nước ngoài anh chị là người Việt thì chúng ta sử dụng ngôn ngữ của người Việt rồi sau khi anh chị điều chỉnh xong thì anh chị em của chúng ta nhìn đây ạ à. đây là cái số dư tài khoản của anh chị ha rồi anh chị nào tắt ừ. tắt hết hộ em phú không rồi đây ạ cái dòng đầu tiên từ trên anh chị đi xuống có nghĩa là số dư tài khoản của anh chị làm được thì anh chị em của chúng ta được 1.000 1.115 BB thì anh chị có thể rút về thông qua cộng Bitcoin anh chị em ha đây là cái số dư rồi đối với những anh chị là người cũ thì chúng ta cái số này là cái số mà công ty giữ lại thì Phú sẽ không nhắc tới nhiều bởi vì anh chị sẽ được trả trong 104 ờ, tuần anh chị em ha rồi về cái dòng về cái dòng tiếp theo đó là Seven River còn gọi là chủ quyền sở hữu thì phần này em Phú cũng sẽ không nhắc tới bởi vì hầu như anh chị biết tác dụng của nó rồi đang chuyển về cổ phiếu VDVN rồi ạ à, ở đây à, ở đây là điểm khách hàng thân thiết và ở đây không phải là 3,49 à, à, ngàn tỷ anh chị em ha đây là lỗi hệ thống anh chị em lưu ý cho em Phú nếu như chúng ta mà nhìn thấy như thế này thì công ty đang bị lỗi hệ thống nên anh chị em của chúng ta là đừng nên nói rằng là à, công ty cho chúng ta tới ba mấy ngàn tỷ anh chị em ha rồi tiếp theo à, cái dòng nhị phân này là cái chỗ mà để anh chị em của chúng ta phát triển cộng đồng phát triển thành viên cũng giống như được đồng đội hỗ trợ đó là điểm nhị phân còn được gọi là điểm khách hàng còn được gọi là điểm cân nhánh đó thì anh chị em chúng ta có thể nhìn vào đây để chúng ta biết được bên nào là bên trái và bên nào bên phải bên nào anh chị em của chúng ta đang được đồng đội hỗ trợ và bên nào anh chị em của chúng ta cần phải phát sinh thêm rồi đây à Active Archivoy nè thì đây là cái ờ, về cái điểm AP còn à, còn được gọi là cái điểm phù hợp để anh chị em của chúng ta là nhận được những chế độ hoa hồng của công ty ví dụ như là khoản thặng dư khoản hoa hồng cân nhánh anh chị em ha thì đây là cái uh, à, AP còn gọi là exploit rồi à, đây là những cái thông tin những cái thông tin những cái sản phẩm mới của công ty cũng giống như là tất cả mọi thứ công ty muốn truyền đạt lại cho thành viên của chúng ta đều nằm ở cái phần dưới này nữa anh chị em ha nằm dưới này để thông báo cho thành viên của chúng ta những cái thông tin thì anh chị thấy ạ đầu đầu cái tài khoản của anh chị công ty đã thông báo một lần và gần cuối tài khoản công ty tiếp tục thông báo cho anh chị một lần nữa thì công ty muốn truyền đạt lại những cái thông tin cho thành viên và đây ạ đây là sản phẩm đây là sản phẩm của công ty trong thời gian tới chúng ta sẽ được ra mắt đó là Metaverse anh chị em ha cũng giống như là Rawan Metaverse năm 2022 rồi ở đây ạ à, à, năng lực tiền thưởng còn nhiều anh chị gọi là cái uh, tiền thưởng uh, tiềm năng đó. đó đây là cái chỗ mà cộng ở trên xuống anh chị ví dụ như ở trên đây chúng ta được là 90 90 điểm nhị phân này thì nó tương đương với 360 PV tiềm năng của anh chị có nghĩa là chúng ta sẽ cân nhắn về được cho chúng ta một cái khoản anh chị em ha chứ không phải là 360 uh, uh, mà euro anh chị em ha anh chị em lưu ý và tiếp tục ạ công ty lại muốn cho thành viên của chúng ta tiếp tục nhận những cái tin tức mới thì anh chị thấy ạ công ty có 3 hoặc 4 chỗ từ mít ớt phích văn phòng anh chị nhìn vào thì anh chị sẽ nhìn thấy được những thông tin của công ty cũng giống như ạ những cái sản phẩm này thì công ty thông báo lên đây rất là nhiều nằm rất là nhiều trên mít ớt phích văn phòng và chỗ là các thành viên tham gia sau bạn thì anh chị biết rằng là em Phú tham gia vào là thời điểm hiện tại thì rau của chúng ta có là 47 triệu thành viên trên toàn cầu thì cái mức độ mà em Phú tham gia vào là lúc là 25 triệu anh chị em ha à, trước trên dưới 25 triệu thành viên thì em Phú mới tham gia vào rồi đây là 50 lượt cũng giống như là những cái quốc gia mà đăng ký gần nhất thì đôi khi anh chị vừa đăng ký nó sẽ không hiện lên đâu bởi vì đôi khi là nó cho anh chị qua lượt luôn bởi vì cái lượng thành viên của chúng ta đăng ký rất là lớn và anh chị có thể nhìn được những quốc gia có nghĩa là quốc kỳ nó sẽ đại diện cho một quốc gia anh chị em ha đây anh chị nhìn thấy không đây em muốn sẽ kéo hết cái dòng 50 thành viên này 50 thành viên này anh chị thấy là không có một bóng dáng người Việt Nam nên ở đây anh chị em cũng ta đừng nghĩ rằng là không có Việt Nam thì rau quanh sẽ chết bởi vì không có Việt Nam rau quanh vẫn phát triển anh chị em ha thì đây là chúng ta dạo sơ về trên cái tài khoản của anh chị rồi về cái phần uh, bên góc phải bên góc phải màn hình của anh chị á khi anh chị tích vào thì nó sẽ hiện ra những cái thông tin này rồi anh chị duyệt người và hộ em phú ha đây à, bên góc phải màn hình anh chị mở ra thì anh chị sẽ thấy được là tin tức nè hoặc là những cái uh, thông tin cũng giống như là event những cái sự kiện hoặc là những cái thông tin về uh, sản phẩm thì anh chị sẽ thấy được là ở đây là trên laptop thì nó sẽ hiện ra hàng ngang còn trên điện thoại anh chị nó sẽ hiện lên hàng xuôi như thế này anh chị em ha rồi thì đây là những cái tin tức mới mà công ty muốn thành viên của chúng ta cập nhật anh chị em ha để hiểu hơn về công ty cũng giống như là biết chi tiết về công ty của chúng ta rồi ok anh chị đợi em muốn tí ha màn hình nó hơi lóc một tí đây ạ à thì đây là cái sản phẩm được gọi là sản phẩm đột phá nên anh chị thấy rằng là Metaverse này hầu như rất là nhiều rau anh đưa rất là nhiều nơi anh chị em ha để anh chị em của chúng ta là có thể là khám phá rồi đây là cái phần về tin tức thì anh chị có thể chịu khó vào chúng ta xem những tin tức của công ty cách đây hai năm về trước 3 năm về trước công ty vẫn còn để phổ biến lại cho thành viên anh chị em ha về phần thứ hai này đó là phần thông tin thì trên tài khoản anh chị nè khi phần thông tin này mở lên đây là display quảng cáo thì em Phú sẽ không nhắc tới nhưng nhiều anh chị hỏi em Phú rằng là rau quanh có pháp lý ở Việt Nam hay không thì xin thưa với anh chị rau quanh thì Việt Nam sẽ không cung cấp được pháp lý bởi vì rau Việt Nam chỉ việc là liên kết đường link thuế vào thôi anh chị em ha thì anh chị đi vào phần hướng dẫn kinh doanh thì anh chị sẽ thấy được à, thấy được những cái thông tin công ty muốn cho thành viên của chúng ta hiểu chính xác hơn về công ty và ở đây à, anh chị em bảo rằng là quan của chúng ta ở Việt Nam là giấy phép á, được hoạt động hay chưa thì ở đây anh chị biết rằng là quan của chúng ta là áp dụng nền kinh tế chia sẻ nên ở đây à, anh chị sẽ nhìn thấy được những cái thông tin công ty muốn đưa cho anh chị khởi nghiệp như thế nào bắt đầu như thế nào anh chị em ha và những cái phần kế toán cũng giống như là VAC nó là gì đó thì anh chị em của chúng ta có thể là vào đây anh chị có thể kiểm tra thêm thông tin và ở đây anh chị được làm việc với Rawan thì anh chị được thu nhập từ tiền euro có nghĩa là mạnh tiền mạnh giá thứ hai của thế giới sau bằng Anh anh chị em ha rồi anh chị có thể kéo xuống và đây là những quốc gia được liên kết đường liên thuế đây là những quốc gia được liên kết đường liên thuế thì anh chị có thể tích vào đây để anh chị có thể thêm xem thêm những cái thông tin chi tiết ha ví dụ đây à Maladet này, rồi Burundi đó anh chị thấy ạ Trung Quốc Colombia Đức Ấn Độ Bờ Biển Nha Kaya Nepal Nigeria Philippines Nga Guaya Nam Phi Thụy Điển Vương quốc Anh và Việt Nam của chúng ta thì anh chị khi tới Việt Nam á, thì anh chị tích vào tích vào thì anh chị sẽ thấy hai đường link một là đường link đăng ký thuế của Việt Nam hai là tổng cục thuế bộ tài chính đó là đường link redt.gov.vn thì anh chị tích vào trực tiếp ha thì anh chị có thể thấy thêm những cái thông tin chi tiết và những cái thông tin mới nhất về thuế ở Việt Nam của chúng ta thì anh chị cũng sẽ thấy ở trên đây anh chị em ha đây ạ à, tổng thuế Việt Nam tổng cục thuế bộ tài chính thì anh chị biết rằng là không phải đơn giản mà một công ty nước ngoài có thể liên kết đường liên thuế ở Việt Nam và ở đây ạ à, bao quanh của chúng ta áp dụng theo bộ luật đó là liên minh châu Âu nên ở đây tới từng quốc gia họ sẽ áp dụng làm sao cho phù hợp chứ anh chị em của chúng ta là không nghĩ rằng Việt Nam sẽ cung cấp giấy phép cho Rawan ha bởi vì Rawan hoạt động trên toàn cầu anh chị em ha bởi vì ví dụ như nhà nước Việt Nam của chúng ta khi cung cấp ra bộ luật xong bắt đầu sẽ truyền tải xuống từng địa phương từng xã cũng giống như là từng thành phố thì ở đây bộ lực liên minh châu Âu nó kết hợp bộ lực của trên toàn cầu để bảo vệ cho tất cả mọi người nên anh chị em biết rằng là Việt Nam của chúng ta cũng một phần thực hiện theo bộ luật của Liên minh châu Âu và một phần là do nước Việt Nam của chúng ta là luật Việt Nam anh chị em ha và ở đây ví dụ như áp dụng đúng theo bộ luật của Liên minh châu Âu thì anh chị biết rằng là họ tới quốc gia họ sẽ liên kết làm sao để cho phù hợp chứ không phải là quốc gia nào cũng sẽ cấp cấp cho họ được giấy phép bởi vì anh chị biết rằng là một nhà nước không bao giờ có hai bộ luật và một công ty cũng vậy sẽ không bao giờ có quá nhiều bộ luật mà họ chỉ tới từng quốc gia áp dụng làm sao cho phù hợp thôi rồi đây là cái phần mà về à, thuế Việt Nam tổng cục thuế bộ tài chính của Việt Nam ha đây là đường link mà anh chị có thể liên kết trực tiếp vào rồi đây là cái phần mà nhiều anh chị em của chúng ta khúc mắc cũng giống như là hỏi rằng là thuế ở Việt Nam có hay không thì ở đây thì row one của chúng ta là liên kết đường link thuế anh chị em ha rồi tiếp theo từ cái phần event này nè anh chị sẽ nhận ra được một điều đây ạ về cái phần là về với tôi đây là những điều mà Rao Anh khẳng định và mô hình kinh doanh của Rao Anh thì anh chị biết rằng là cái phần về với tôi này họ sẽ đưa trụ sở chính nằm ở đâu luôn anh chị em ha Rao Anh của chúng ta nằm trụ sở chính của chúng ta là ở à, được đăng ký tại Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và ở đây những cái phần mà công ty muốn khẳng định và muốn gửi tới cho thành viên của chúng ta thì anh chị có thể là vào đây anh chị xem ha và anh chị có thể chia sẻ cho đối tác mới của chúng ta làm sao để cho phù hợp để tránh tình trạng là chúng ta chia sẻ nó sai sót và rau quanh của chúng ta tương tự như những công ty nào anh chị có thể là kiểm tra trực tiếp ở trên đây ha và thông qua đây thì anh chị có thể kiểm tra trên là Instagram, Facebook YouTube hoặc là Water anh chị em ha đây ạ rồi ok đây là những phần mà công ty muốn gửi tới cho anh chị để anh chị em của chúng ta hiểu đúng hơn về công ty Rawan cũng giống như là tất cả những cái thông tin cần thiết khi anh chị em của chúng ta muốn chia sẻ cho một người mới rồi em Phú sẽ đưa cái này xuống dưới đây một tí ha để anh chị em của chúng ta là có thể làm không phải ngờ vực vì nhiều bởi vì đây là những lời khẳng định chính thống của Rao Hoàng anh chị em ha rồi và từ cái à, thông tin này thì anh chị có thể nhìn thấy được những quốc gia nào họ đang chiếm những vị trí cấp bậc trong công ty bởi vì à, nhiều anh chị bảo rằng là cấp bậc thì chỉ có ở Việt Nam có thôi nên ở đây em Phú sẽ đưa anh chị là nhà xuất bản nhà sản xuất hàng đầu thì anh chị vào đây anh chị có thể là tích vào này tích vào cái chỗ mà nhà nhà sản xuất hàng đầu thì anh chị sẽ nhìn thấy được những vị trí ví dụ như là chủ tịch hoặc chủ tịch cao cấp director một sao cho tới ba sao rồi cấp bậc manager anh chị em ha thì em Phú sẽ đi vào cái phần là chủ tịch để anh chị em chúng ta có thể biết thêm thông tin chi tiết đây ạ à anh chị nhìn thấy là cờ đỏ sao vàng rất là nhiều nhưng không phải của Việt Nam đâu ạ à. Trung Quốc toàn bộ của Trung Quốc hết anh chị em ha một gần như là 80 cho tới 90 phần trăm cấp bậc ở trong rau quan thì Trung Quốc đang là quốc gia sở hữu và anh chị biết rằng là Trung Quốc không đơn giản để đi vào một quốc gia và họ phát triển chỉ khoảng tầm vỏn vẹn 8 tháng thôi mà anh chị biết rằng là quốc gia của họ có hai ambassador bởi vì à, rao quanh họ sẽ mang được nguồn tiền khắp nơi trên thế giới đổ về đất nước của họ đây à, anh chị nhìn thấy được à, cấp bậc đầu tiên về chủ tịch cao cấp thì anh chị biết rằng là đây là về một người của Trung Quốc đó là xin sẩu đúng không ạ sẩu sẩu rồi anh chị nhìn xuống có thể là nhìn thêm được nữa toàn bộ những cấp bậc trong công ty quốc gia nào đang giữ anh chị em ha rồi anh chị kéo xuống nè Xuân Hải đúng không ạ đang có một vị trí ở Việt Nam đó là Xuân Hải đứng vị trí thứ 43 rồi tiếp tục ạ anh Chu Phong của chúng ta đi xuống vị trí số 47 rồi còn lại là cờ đỏ sao vàng như của Trung Quốc đúng không ạ còn một người của Việt Nam nhưng mà đã đổi tên rồi rồi một người của Việt Nam nữa bốn người năm người 6 người 7 người 8 đây ạ à, chủ tịch cao nguyên của chúng ta đây 75 hen đông đúng không ạ rồi anh chị có thể nhìn thấy được ha nhưng mà những người này chưa chắc gì họ đã ở Việt Nam đâu anh chị em nhé một số anh chị là ở Việt Nam thôi một số anh chị họ đang cư trú ở nước ngoài nhưng mà họ vẫn có thể làm à, lấy quốc kỳ của Việt Nam được anh chị em ha bởi vì là họ chưa chuyển đổi đây ạ à. thì anh chị có thể xem những cấp bậc ha đây là về cấp bậc chủ tịch rồi về cấp bậc director thì anh chị có thể xem đây ạ à. rồi anh chị có thể xem ha xem chi tiết về cấp bậc director Đấy, à, Trung Quốc hầu như 90 phần trăm thì theo anh chị có Việt Nam hay không có Việt Nam có quan trọng không ạ đối với Rao Quang không quan trọng không ạ đối với Rao Quang không quan trọng quan trọng là anh chị có nắm được những cơ hội của Rao Quang dành tặng cho cộng đồng hay không tất cấp bậc cuối cùng mà người Trung Quốc họ cũng nắm giữ thì anh chị biết rằng là mức độ ở Trung Quốc họ bùng nổ như thế nào đừng nói về cấp bậc manager bởi vì cấp bậc à, chủ tịch và cấp bậc director họ, họ đã chiếm lĩnh hầu như là toàn vẹn rồi anh chị em ha rồi em Phú sẽ đưa anh chị tới lọc về cái sự kiện thì anh chị có thể xem được những cái sự kiện trong những khoảng thời gian gần đây nhất đồng thời ví dụ như là những thông tin sự kiện chuẩn bị diễn ra trong thời gian tới anh chị em ha rồi những cái sự kiện trong quá khứ thì anh chị cũng có thể xem lại xem lại được hết ha thì ở đây thì anh chị làm vào để anh chị có thể xem lại những cái sự kiện 3 năm trở về trước và đây là kỷ niệm 3 năm công ty thành lập anh chị em ha rồi về phần tặng kem thì ở đây ạ à, về phần tặng kem này đây là chế độ hoa hồng khi anh chị phát triển cộng đồng hoặc khi anh chị em của chúng ta là thành viên thì sẽ có những chế độ khác nhau thì chúng ta sẽ được chia sẻ vào những cái buổi à, chính sách của công ty anh chị em ha và tuyến dưới có nghĩa là anh chị có thể quản lý được doanh nghiệp của anh chị ví dụ như anh chị đang là chủ doanh nghiệp thì anh chị có thể quản lý được những người ở dưới thì những người ở dưới họ cũng sẽ là chủ doanh nghiệp của họ nhưng họ có thể coi được những người ở dưới nữa anh chị em ha đang ở đây à, tiếng dưới nè thì anh chị có thể là tích vào để xem đây à, xem những cái thông tin ví dụ tiếng dưới rồi như thế nào hoặc là những cái thông tin ra làm sao và bao nhiêu người bảo trợ anh chị em ha thì anh chị có thể tích vào đây để anh chị có thể xem nè và người bảo trợ trực tiếp của anh chị của chúng ta được bao nhiêu thành viên anh chị em ha thì ở đây ạ à, thì tới thời điểm hiện tại thì em Phú cũng chẳng có bao nhiêu thành viên đâu anh chị khoảng tầm mà 12 thành viên thôi nên anh chị đừng gắn F1 cho anh chị quá nhiều ha bởi vì anh chị phải hỗ trợ đồng đội cho anh chị đồng đội anh chị thành công đồng nghĩa với việc anh chị sẽ là người thành công anh chị đưa vào họ là F1 của anh chị nhưng họ không có đồng đội để phát triển thì lúc này à, họ sẽ bị đuối nước anh chị em ha nên anh chị em cũng ta chú ý ha là không nên gắn cho mình quá nhiều công ty chỉ tối đa cho anh chị là 25 F1 thôi nhưng uh, chúng ta sẽ bổ sung 25 F1 này có nghĩa là lần lần từ từ từ từ rồi về cái phần quan trọng của à, rau anh của chúng ta đó là store store thì anh chị nhìn thấy được à, đây là những cái sản phẩm của công ty nè những sản phẩm của công ty trong thời gian hiện tại cũng giống như là những cái sản phẩm à, sắp được ra mắt thì anh chị thấy là tạp chí của chúng ta nè tạp chí rau quan rồi về Chibu về nước hoa mỹ phẩm về live trên thì chúng ta vẫn còn hợp tác cho tới uh, cho chúng ta hết một năm anh chị em ha bởi vì là nhắc hợp đồng rồi nhưng những anh chị nào đã đăng ký live trên rồi thì anh chị em của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm được một năm có nghĩa là công ty live trên vẫn sẽ kéo dài hợp đồng này cho tới một năm nhưng hợp tác với rau thì họ đã cắt đứt anh chị em ha rồi và rau của chúng ta đã cắt đứt hợp đồng với Lightchain rồi bởi vì không tạo giá trị lớn cho cộng đồng bởi vì thời buổi này thì đâu ai đi du lịch đâu nhưng Lightchain là tập đoàn về du lịch anh chị em ha rồi Limi đem là danh thiếp bằng điện tử rồi ở đây chúng ta có hai phần Lightchain nè anh chị em ha hai phần Lightchain có nghĩa là license bạch kim và license thường phục vụ cho thành viên rồi về giáo dục thì chúng ta có Mino rồi về về sản phẩm NFT Metaverse cũng giống như là về uh, sản phẩm kỹ thuật số về bất động sản số thì chúng ta có là Linux AX và Linux AX hiện tại đang rất là bùng nổ anh chị em ha đang rất là bùng nổ cũng giống như uh, mới ra mắt được khoảng tầm là một năm hơn một năm một tí nhưng Planet đã khẳng định mình với thế giới thì sau một năm phát triển thì Planet đang đứng top 2 anh chị em ha đang đứng top 2 về à, lĩnh vực NFT Metaverse thì anh chị biết rằng là Lanet AX của chúng ta đang bùng nổ và anh chị em chúng ta chú ý cho em Phú là Lanet hiện tại đang giao dịch trong nội bộ chưa chính thức lên OpenSea có nghĩa là đang giao dịch cho thành viên với nhau thôi chưa ra mắt ngoài công chúng nên ở đây là giai đoạn mà anh chị còn sở hữu anh chị còn có thể là thu gom thêm ha và ở đây thì uh, à, Lenadx cũng có một số thông tin thì những anh chị mà kết nối ví cũng giống như là kết nối cái tài khoản của anh chị á thì anh chị em cũng đang vui lòng là nếu như kết nối sai ví thì anh chị xúc bọc về công ty ha để công ty là có thể hỗ trợ cho anh chị trong thời gian tới những anh chị nào chưa kết nối thì chúng ta sẽ kết nối tên ID của anh chị tìm những tên ID nào phù hợp với tài khoản của anh chị bởi vì là sau à, sau ngày 15 cho tới ngày 20 29 tháng ờ, tháng 5 này thì công ty sẽ chính thức khóa có nghĩa là khóa tất cả những thông tin của anh chị lại và kèm theo kèm theo tài khoản Line IDX sẽ không tồn tại và chúng ta sẽ giao dịch trực tiếp thông qua phí anh chị em ha thông qua phí và đi vào trực tiếp đó là trong phí của anh chị nên anh chị em cũng ta chú ý liên hệ với người tiến trên của anh chị để được hỗ trợ thêm cái phần này ha rồi về Mister thì anh chị thấy à, Mister đang đưa lên đang đang đưa lên cái vị trí được gọi là mới nhất ở đây sản phẩm nổi bật thì Metaverse nó là sản phẩm nổi bật rồi tới Moonbody và tới Mister thì anh chị biết rằng Mister hiện đại đang cung cấp thêm cho chúng ta một số à, được gọi là trò chơi trực tuyến và ở đây trò chơi trực tuyến này anh chị biết rằng à đây là một nền giải trí số 1 ở châu Âu và Mister là một công ty tài chính số 1 của Úc nên anh chị em của chúng ta biết rằng là trong thời gian tới Mister sẽ tung ra hàng loạt những sản phẩm Metaverse, NFT, Laytron và những cái sản phẩm đột phá trong thời gian tới nữa rồi MoonBuddy đây là về phần mềm giáo dục và đây là một cái ờ, tập đoàn cũng giống như phần mềm giáo dục để anh chị em của chúng ta có thể hiểu hơn về thị trường crypto cũng giống như là à, thị trường điện tử tiền mã hóa NFT metaverse và những cái xu thế của hiện tại về à, à, tiền điện tử đó là gì và trong mức độ nào là mức độ an toàn để hỗ trợ cho anh chị về à, mua đi anh chị em ha và một cái sản phẩm mà em Phú biết chắc rằng trong thời gian này anh nhiều anh chị đang được gọi là cực kỳ nóng lòng để được sở hữu bởi vì nhiều anh chị của chúng ta mới vào chúng ta chưa mua được bởi vì công ty chưa mở cổng và đối với những anh chị mà đã mở cổng rồi thì họ cũng đã sở hữu cho mình đó là cái metaverse này thì cái metaverse này anh chị em của chúng ta có thể bấm vào đây để anh chị có thể tìm tìm hiểu ha. rồi anh chị có thể bấm vào trực tiếp vào metaverse thì metaverse thì anh chị nhìn thấy được giao diện đây là giao diện của công ty và tiếp theo ạ metaverse này là dựa trên dựa trên blockchain anh chị em ha công nghệ blockchain và đây là một cái sàn được gọi là giống như là cái nơi về um... rồi anh chị tắt mic hộ em phú nha đâu còn nữa rồi thì đây là một cái nơi mà anh chị em của chúng ta biết rằng là sàn chứng khoán anh chị em ha thì em cũng chỉ chia sẻ cho anh chị là như vậy và với thành viên thì chúng ta được sở hữu đầu tiên trước khi ra mắt có nghĩa là 7 tháng 8 tháng trước khi ra mắt ngoài công chúng và trong giai đoạn hiện tại anh chị em của chúng ta được sở hữu là 150 phần trăm có nghĩa là chúng ta sẽ được công ty mua thêm và nếu anh chị nào mua gói rồi thì nó sẽ hiện lên đây cái gói của anh chị đang sở hữu đó là bao nhiêu đó là 500 cái gói 4499 à, đó anh chị em ha cái gói 499 này và ở đây anh chị được tặng thêm 50 phần trăm nữa có nghĩa là 750 anh chị em ha rồi tiếp theo thì những gói còn lại anh chị nâng cấp bao nhiêu tiền đó đều nằm ở đây cả anh chị em ha ví dụ như là 2.000 nữa thì em Phú sẽ nâng lên cái gói là 2.499 hoặc là 9.500 thì em Phú sẽ nâng lên được gói là 9999 anh chị em ha và gói này sẽ được hạn chế anh chị em ha gói này hạn chế cực kỳ hạn chế rồi ở đây anh chị biết rằng là đây là những điều mà công ty muốn gửi gắm tới cho anh chị nè và nhiều anh chị thông báo rằng là chúng ta chỉ có một tuần để sở hữu 150 phần trăm đó là sai anh chị em ha và giai đoạn hiện tại đó là giai đoạn 150 phần trăm thì chúng ta bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 và chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 5 quan trọng là anh chị sở hữu sớm hay là sở hữu trễ thôi anh chị em ha rồi và giai đoạn tiếp theo của chúng ta sẽ là giai đoạn 2 có nghĩa là 125 phần trăm Đấy ha nên anh chị em của chúng ta không phải lo ha đối với những anh chị là người mới thì nhiều anh chị rất là lo lắng rằng là công ty nhiều anh chị chia sẻ là một tuần nhưng thật chất ra chúng ta sẽ được kéo dài tới ngày 30 tháng 5 mới kết thúc anh chị em ha rồi tiếp theo thì ở đây anh chị biết rằng ngoài ngoài những giá trị mà anh chị nhận được ngoài những giá trị mà anh chị nhận được thì khi mà anh chị em của chúng ta nằm ở gói nào đồng thời thì thành viên cũng giống như là nhiều anh chị có nhiều ép thì anh chị em của chúng ta sẽ được cộng thêm một cái số à, một số điểm nữa thì số điểm này nó sẽ có tác dụng gì trong thời gian tới thì anh chị sẽ biết được và từng cái gói anh chị sở hữu nó sẽ nằm trong những khoản nào của công ty đều nằm ở đây anh chị em ha đây à đây là cái gói um, gói gon và gói uh, còn những gói tiếp theo là gói này là gói uh, ờ, 499 đúng không ạ và những cái gói ví dụ như là 2499 và những gói ví dụ như là 9999 đó thì anh chị có thể là kiểm tra thêm thì anh chị sẽ được bổ sung cũng giống như là sẽ được uh, ờ, mid upline của em Phú đó là anh Hải sẽ chia sẻ cho anh chị và cấp độ của anh chị nhận VV đó là gì anh chị em ha rồi thì cái này thì uh, một lát nữa anh Hải sẽ chia sẻ cho anh chị sâu hơn sâu sắc hơn để anh chị em của chúng ta hiểu được Metaverse đó là gì và sản phẩm này lý do tại sao là một sản phẩm đột phá của công ty và đột phá lên 100 triệu thành viên và đây là sản phẩm đầu tiên có mặt trên thế giới anh chị em ha nên anh chị biết rằng là sản phẩm tiên phong thì lúc nào nó cũng sẽ tốt thì à, đây là cái phần mà em Phú muốn chia sẻ cho anh chị em của chúng ta về những cái uh, phần của công ty còn về cái tên của anh chị á anh chị đi vào cái phần account thì anh chị có thể kiểm tra được nè rồi anh chị đợi em phút tí á, sử dụng bản dịch nên là họ bắt chúng ta là phải uh, đóng góp bản dịch đây đây là những cái khoản nè ví dụ như nhiều anh chị em của chúng ta là có muốn rút tiền á thì anh chị đi vào trong đây và anh chị rút Bitcoin nếu anh chị tạo cho mình một địa chỉ ví thì anh chị hoàn toàn có thể rút được thông qua là cổng Bitcoin anh chị em ha hoặc anh chị muốn mua mã quà tặng từ cổng ngân hàng như thế nào thì anh chị cũng có thể mua thì một lát nữa upline Hải sẽ chia sẻ cho anh chị để anh chị em của chúng ta là biết cách thực hiện và thao tác uh, mua cái tài khoản đi như thế nào thì anh chị biết rằng hay là tài khoản Metaverse như thế nào thì một lát nữa anh Hải sẽ chia sẻ cho anh chị biết cách giao dịch từ ngân hàng của Việt Nam thì uh, cái phần chia sẻ của em Phú uh, sơ bộ về công ty thì tới đây thì cũng uh, sẽ kết thúc bởi vì là sẽ chúng ta còn rất là nhiều phần nằm ở phía sau nữa thì em Phú xin nhường lại mic cho tất cả anh chị em của chúng ta những anh chị đang có mặt trong phòng Zoom ạ à. rồi alo em thùy đâu rồi alo MC, MC ơi. ơi dạ rồi em đây ạ à. <laughs> vâng rất cảm ơn những lời chia sẻ của anh từ văn phòng office để chúng chia sẻ cho cả nhà được uh, rõ hơn và chi tiết hơn đúng không ạ uh, cái văn phòng uh, bên em hơi ồn một chút cả nhà thông cảm ạ dù là em đóng khóa phòng cũng cách âm rồi nhưng mà cũng không thể nào mà mà ngắt được cái tiếng cả nhà thông cảm cho một chút à, dạ vâng cảm ơn những lời chia sẻ của anh ờ, Trần Đăng Phú biết ơn anh cả nhà hãy comment những con ờ, số 68 để cảm ơn anh được không ạ rất tuyệt vời à, một tuần ban lãnh đạo chúng em chia sẻ về về văn phòng về hành lang pháp lý và chính sách rất là chi tiết đúng không ạ để chúng ta hiểu rõ hơn cũng như là cái sản phẩm mới ra để hiểu rõ hơn vâng à, cảm ơn anh rất là nhiều à, để tiếp đến chương trình em uh, có một người em em uh, mong muốn rằng là uh, ngày hôm nay em đưa em đi đến đây để chia sẻ những cái cảm xúc những cái um, bứt phá của bản thân của mình dù là em rất là nhỏ tuổi đúng không ạ uh, em đang chỉ có 20 tuổi thôi rất là trẻ tuổi um, ít hơn em hơn 10 tuổi nhưng mà từ một người uh, em học sinh uh, chưa kiếm ờ, chưa biết ờ, đi làm công nhân kiếm ăn nhưng mà cái cơ duyên của em đến với Blend X em đang rất là thành công và kiếm được rất là nhiều tiền và trong những cái hàng ngày cũng nhờ các ban lãnh đạo các anh chị ở tuyến trên và đồng thời cũng là em rất chịu khó học hỏi cũng thức ngày thức đêm để làm sao mà kiếm được tiền hỗ trợ bố mẹ một phần nào đấy để chi phí gia đình ăn học đúng không ạ thanh niên uh, rất là tài giỏi và rất là ít tuổi để em ờ, mong muốn mời em đến lên đây để chia sẻ những cái lời um, yêu thương của mình của dành cho Blend X và biết ơn Blend X đã cho em những cái đồng tiền mà em chỉ cần ngồi ở nhà ôm con laptop thôi con máy tính thôi mà em đã kiếm được rất là nhiều tiền cả nhà có thấy có có vui không ạ với bản thân là một học sinh à, em rất là trẻ tuổi đúng không ạ luôn luôn học hỏi mà em nói rằng là ở nhà chỉ có ngồi như thế này chỉ có mất uh, một ờ, chút uh, gọi là cái cái IQ thôi đúng không ạ không phải uh, mất quá nhiều thời gian thích thì làm không thích thì nghỉ lúc nào rảnh rỗi đi học về thì chỉ cần ngồi vào đấy sơ sơ lướt có qua vài vòng thôi mà em đã kiếm được rất là nhiều tiền rồi ở ngày vài trăm cũng vài triệu cũng như là em Thúy ở trong hệ thống rất tuyệt vời đúng không ạ Ờ, cái em đấy nói rằng là chia sẻ em rất là mừng chị ạ à, con rất là mừng uh, các bác các anh chị ạ con không nghĩ để kiếm tiền lại đơn giản như vậy mà mà trong cái thời gian này em lại uh, hỗ trợ các bạn nhiều hơn nữa để mong muốn rằng là mình là một học sinh mình có thể giúp gia đình giúp đỡ bố mẹ có những cái có những cái thu nhập để mình kiếm thêm rất là dễ dàng và có uh, gọi là chi phí uh, học hành à, trong gia đình nhà mình đúng không ạ điều đấy là điều tuyệt vời để để có những cái lời chia sẻ à, tâm sự của em bên đây à, cả nhà hãy comment cho em à, Dương à, những con số à, 7 đúng được không ạ con số 7 con nhà lãnh đạo cái điều đấy mong rằng là một cô em sinh ngày hôm nay mong muốn rằng em hãy theo đuổi công việc công nghệ số mà hoàn toàn nó rất là mới lạ mới lại nhưng mà chúng ta học hỏi để làm sao để em được uh, có một cái sự nghiệp sau này kiếm tiền rất là đơn giản và không mất quá nhiều thời gian không mất quá nhiều vốn mà chúng ta lại có hiện tại là chi phí um, có một cái thu nhập cũng gọi là cũng ờ, rất là ổn ổn có một cái ờ, anh học sinh viên đúng không ạ dạ vâng um, xin mời em Dương ạ em hãy lên chia sẻ một chút về cảm nhận Ờ, của mình khi em đến với Blend X cho cả nhà biết rằng là uh, nó có niềm vui đến với em như thế nào có có có có vui và uh, cái cảm xúc của mình dâng trào như thế nào được không ạ vâng xin mời em Dương nhé dạ dạ rất là đẹp trai luôn vâng chị à, chào em Dương dạ. uh, con xin lỗi mọi người thì mấy bữa nay con lo đi kiếm tiền quá nên là không có ngủ <laughs> thì là đầu tiên thì con gửi là chào đến tất cả các cô chú anh chị ở trong buổi zoom ngày hôm nay con là Nguyễn Hoàng Dương năm nay con 20 tuổi hiện con à, đang làm việc và học tập tại Lenet EX à, một nhánh một phần của Krawan thì thì thời điểm ban đầu á là khi mà con bước vào cái ra quan này thì con bắt giai đoạn đầu thì con không có tin thì con rất là kịch liệt phản đối mẹ con đó là cái này nó như thế này cái này nó như thế kia nó không tốt thì lúc đầu con chống trả mẹ con rất là quyết liệt nhưng mà khi mà bản thân con khi mà đem về thì con suy nghĩ là nếu như mà cứ suy nghĩ việc rằng là, là mình đi kiếm tiền bằng tay chân thì nó thực sự là khó cho mình mình bản thân em sinh ra thì nó khá là yếu tay chân khá là yếu thì em mới thử một lần thì em mới hạ quyết tâm là thử một lần để mà bước vào cái crowd one trải nghiệm nó thì giai đoạn đầu thì có khó khăn rất là khó à, có khó khăn một phần là tiền bạc à, một phần là cái tâm lý của mình vẫn chưa ổn là do còn chịu tác động từ nhiều người nhưng mà sau khoảng ờ, hai uh, ba ngày khi mà con tiếp xúc được với lại các cô chú các anh chị uh, rất là nhiệt tình rất là nhiệt tình giúp đỡ cho con đặc biệt là con rất là cảm ơn cô Thắm và chú Phú đã mà đã là hướng dẫn và dẫn đường cho con đi à, ngày hôm nay rồi một phần nữa là con cũng rất là cảm ơn bác Hải vì bác Hải đã chỉ cho con à, thành công của ngày hôm nay là cũng nhờ rất nhiều vào bác Hải và chú Phú thì bây giờ thì không thì con cũng nói một chút xíu thành tựu vì khi mà khi con bước vào lên ít thì hiện tại con đang có bốn lô gần lên mắt uh, lên mắt vàng và cái đó thì nó tổng nhất mỗi một à, bit như thế là 100 ST 100 ST cũng khá là nhiều tiền á <laughs> dạ, dạo gần đây thì con cũng đi cũng chăm chỉ mà buổi tối hay uh, lên trên online mà tìm hiểu cho nên là lúc này thì còn khá là mệt <laughs> nhưng mà thực sự là khi mà bước vào lên ấy, con như là tìm thấy được cái niềm vui của mình khi là con tiếp xúc được những cô chú những cái anh chị mà thực sự là hiểu được cái tâm lý của con một tâm lý mà tại mà 20 tuổi còn đang trẻ trâu còn đang mà <laughs> chưa hoàn thiện bản thân thì các cô chú đã rất là nhiệt tình giúp đỡ cho con con rất là cảm ơn cô chú đã dẫn con lên đến lên EX thì con rất mong là những cái cô chú anh chị mà khi mà bước vào trong cái Rawan này thì mọi người hãy ra một không khí là thực là thoải mái mình đừng đặt áp lực quá bản thân mình là cái này nó có kiếm tụ điện hay không là cái này nó có khó hay không ừ, trong đây thì mọi người sẽ cực sẽ rất là giúp đỡ cho mình nên là mọi người các cô chú anh chị à, hãy cho mình một cơ hội để mà thay đổi tư duy thay đổi cách nhìn nhận về cái công việc mà cái công việc này con rất là cảm ơn cô chú à, một lần nữa thì con rất là cảm ơn cô chú đã cho con phát biểu ngày hôm nay giờ giờ con đi hơi, <laughs> alo <laughs> hơi sụp nguồn dạ vâng rất là cảm ơn em Dương vâng, chị thì ơi Thí ơi dạ. à, cho em em Dương cảm nhận ngày hôm qua em Dương mua có 2.1 IET và ngày hôm nay thì em Dương nói đến cái cảm nhận đi ạ à. à, chia sẻ 5 phút Dương nhé Dạ đúng rồi ạ, hôm qua chị có nghe em Dương là mua một ờ, bích có một 12 một thôi. Thật ra từ nãy giờ em Dương chia sẻ bản thân chị là như là công vị là một chị gái, chị nghe rất xúc động. Ờ, chị cũng mong muốn rằng là em trai của chị và sau này các con cái của chị cũng mong muốn được học tập, cũng được uh, tự do cái tài chính và cố gắng học hỏi như công việc hiện tại. Tại vì cái công việc làm ở ngoài thì mất rất là nhiều sức với ở đây nó chỉ có mất một chút uh, về về thời gian thôi không mất quá nhiều mà chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền cho cha mẹ rồi đúng không uh, chi phí về từ về học hành đến uh, trong gia đình cũng đỡ đần được bố mẹ phần nào cái điều đấy rất là mừng thực ra là chị nếu mà chị mà có các em mà chị có học tập như vậy chị rất là mừng luôn rất là xúc động cảm ơn uh, những lời chia sẻ thật lòng của em và cả nhà cũng mong muốn được rằng là em chia sẻ thật uh, thật thật nhiều về những cái bước ngoặt ờ, của em về bà lên x cũng như là uh, tại sao mà em mua được một cái cục bích nhỏ chỉ có 2.1 thôi có mấy chục nghìn thôi đúng không ạ và em đã bán được rất là nhiều cái điều đấy hầu như là thực ra là điều đấy ai cũng mong muốn từ các bác các cô các chú các anh các chị Ờ, cũng phải mong muốn được rằng là ai cũng có cái, cái gọi là cơ may đấy Uh, cái điều đấy hầu như ai cũng mong muốn vì vậy đến với cái phòng zoom ngày hôm nay em chia sẻ rất tuyệt vời cái tâm trong cái thâm tâm ờ, kẻ và uh, trong lòng của mình nói ra hết được những cái lời chia sẻ rất là yêu thương uh, thì cả nhà các cô các chú cũng muốn được nghe lời chia sẻ của em và của ngày hôm qua uh, một cái thành quả rất là tuyệt vời đúng không ạ vâng chị xin mời em nhé dạ thì <laughs> cái đó thì cũng một phần là con rất là may mắn con uh, nắm được cái kiến thức cũng như là một cái số cái mẹo nhỏ khi mà đặt thầu hay là mua bán đất uh, quả, quả thật là ngày hôm qua thì con đã kiếm được một lô đất uh, gần lên mắt trị giá là 2.1 ET thì dự tính ban đầu của người ta là người ta bán với giá là 25 à, ờ, hình như là 25 á nhưng mà tức là một phần là họ chưa hiểu được về cái những cái kiến thức mà cái giá trị của cái lô đất đó một phần là do là hệ thống của nó đang cũng chưa có ổn định do là update của nó cũng khá cũng mới vừa update thì thời gian sắp tới thì nó sẽ à, sửa lỗi thì con uh, sử dụng thì con tranh thủ thời gian mà nó vừa update con uh, đi kiếm đất thì đúng như những gì mà con với chú Vũ đã dự tính được là cái thời gian update là những cái thời gian rất là tuyệt vời để mà mình đi kiếm những cái lô đất giá trị thì buổi chiều ngày hôm qua buổi chiều ngày hôm qua à, con ở trên nhà con thấm thì con có đặt cái lệnh ở Dubai thì giá là 2.1 ET thì tới chiều ngày hôm tới khi mà con bước về nhà thì con mở ví ra con mở cái tài khoản ra thì cái bích đó đã được mua và đó đã được quyền sở hữu của con thì con rất là vui tại vì nó rất là gần lên mắt nó chỉ cách cái lên mắt có một hai ô à, có hai ô à cái giá trị của nó rất là cao thì con đem đi bán con đăng bán ở trên ờ, Discord một cái ứng dụng mà dùng để mà giao lưu là với những người nước ngoài về cái phần mềm Linux ES thì rất may cũng cực kỳ cực kỳ may mắn với con là cái người mua không phải là người nước ngoài mà là chính là người Việt Nam mà chính là người Việt Nam thì bạn ấy thấy cái lô đất nó rất là giá trị phải uh, trực tiếp liên hệ với con bạn ấy muốn là mình giao dịch thì con đặt uh, bạn thì con với bạn ấy đặt ra một cái lệnh là con đọc một cái số AST trong cái khoảng điều trong cái khoảng mà hai đứa con hai à, hai người còn con à, bàn luận thì bạn ấy sẽ gửi thêm cho con tiền bởi vì bạn ấy trong tài khoản của bạn ấy đang hiện tại là đang hết AST bạn chuyển trực tiếp cho con thì bạn ấy rất là vui kiểu như là bạn ấy kiếm được một lô rất, rất là giá trị cho nên bạn ấy vừa uh, giúp cho con có thêm đấy kiểu như là bạn bon, à, bon, à, bonus cho thêm con à, khoảng 5 6 tỷ nữa cộng với lại việc là bạn trả cho con số tiền đó là 3 triệu 300 ngàn tương đương với là 86 EFT tính từ thời điểm từ thời điểm đó thì con đã lập tức là đồng ý tại vì lô đất đó mình có kỹ năng mình có tư duy thì mình sẽ kiếm được lại những cái lô đất nó sẽ giá trị hơn cho nên con đã bán đi thì bạn ấy đã rất là vui bạn ấy rất mong là trong thời gian tương lai bạn ấy sẽ uh, có thể là mua được những cái lô đất mà tuyệt vời của con như thế thì thực sự là kiểu con rất là bất ngờ luôn tại vì con nói chuyện con chat qua bằng tiếng Anh với bạn đó nhưng mà một hồi con nhắn con nhắn tin đó thì mới phát hiện bé là người Việt Nam thực sự cũng rất là bất ngờ bạn ấy sau là hai đứa con gọi điện rồi thảo luận mua bán thì bạn ấy rất là đồng ý với lại uh, quan điểm của con là oh, thực sự là tôi đang à, khá là cái cái hệ cái uh, à, IT của tôi đã đang không có vô được nên là tôi muốn chuyển tiền trực tiếp cho bạn bạn có đồng ý hay không được thì chúng ta giao dịch luôn thế là con đồng ý giao dịch và con đã kiếm được về 3 triệu ba trong vòng 4 tiếng đồng hồ <laughs> chỉ với 4 tiếng đồng hồ con đã kiếm được ờ, hơn 3 triệu ba uh, ngày hôm nay đến đến ngày hôm nay con lại tiếp tục <laughs> kiếm được thêm một lô nữa ở Dubai ngay sách lên mắt luôn rất là may mắn luôn cái ông đó là một cái ông nước ngoài không bán cho con <laughs> ngày hôm nay con đã kiếm được thêm một lô nữa và con à, dự định là sẽ kiếm được kiếm nhiều hơn à, nói chung là con đã con đã hoàn toàn đủ tiền để mà tham gia cái dự án metaverse tiếp theo của, <laughs> của uh, công ty rồi nên là thực sự bây giờ con không có phải lo về vấn đề tiền bạc nữa thực sự là ra qua là uh, Planet uh, kiếm tiền nhanh thật rất là nhanh luôn còn không thể nghĩ được rằng là nó có thể kiếm tiền với tốc độ mà nó nhanh kinh khủng như thế mà có thể rút được liền luôn thì đó là những cái chia sẻ của con ngày hôm qua thực sự là tới bây giờ con vẫn còn kiểu đẹp, hơi, hơi hơi sốc là sao tự nhiên cái mình mình may mắn thế Ui, mình rất may mắn luôn đấy mình đặt con không nghĩ là cái lô đất đó nó có giá người ta có thể trả cho con với giá 1.2 tỷ thực sự cái lô đất đó nếu như mà những người mà biết họ biết được về giá trị thực sự của nó họ vào bán với giá rất cao thực sự là 87 86 it đó là rất còn rất là thấp á tại vì ông ấy là một người Việt Nam thì con muốn giữ cái mối cái cái cái thương vụ sau này với ổng cho nên là con mới bán lại cho ông rẻ thì ông ấy rất là cảm kích và ông ấy đã thưởng thêm cho con cho nên là Ờ, hai đứa con hai đứa vô tình là hai đứa con kết bạn được chung với nhau mà đang uh, có một mối quan hệ rất là tốt bạn ấy uh, con hướng dẫn bạn ấy kiếm tiền bạn ấy cũng uh, chỉ là cho con những cái mẹo thì hai đứa con hỗ trợ cho nhau thì hôm nay con đã kiếm được thêm đất nữa <laughs> thì rất là vui thì đó là những cái chia sẻ của con về cái trải nghiệm ngày hôm qua à, trải nghiệm uh, 4 tiếng kiếm được 3 triệu <laughs> rồi rất là cảm ơn em um, dương ơi em em khi mà tiền về túi em có cảm thấy nó sung sướng có khi mà em phải nhảy lên là ôi mẹ ơi được nhiều tiền quá không <laughs> đúng không ờ. ạ đó à và dương ơi em cho chị hỏi uh, một chút um, nếu mà như cho bản thân tâm em của em chắc là em sẽ đi làm công ty chưa làm đi kiếm tiền đúng không em đó và cái điều đấy thì là à, tất nhiên rồi tại vì là một học sinh mà thì chắc là chị nghĩ là em cái cái lần đầu tiên đi kiếm được tiền à, thì cái đầu mong muốn là nếu mà kiếm được nhiều tiền à, là học sinh với 3 triệu thì hơn 3 triệu nó rất là lớn rồi đúng không nào có thấy lớn không em đó rất là lớn bản thân chị ngày trước đi làm công à, vất vả cả tháng cũng chỉ có sáu sáu bảy triệu thôi mà cả tháng trời mà em đây à, cứ vừa chơi chơi thôi hát múa trong vòng 4 tiếng mà kiếm được hơn 3 triệu thì rất là tuyệt vời rồi thì chị mong muốn à, à cái điều chị muốn nói là ừ, em được cái số tiền đấy thì em sẽ nghĩ mình làm cái việc gì đầu tiên ừ, thì số tiền đó thì một phần thì em sẽ trích vào việc là đầu tư uh, Planet X mua thêm it để mà kinh doanh mình thu lại giá trị cao hơn một phần thứ hai là em sẽ hỗ trợ cho mẹ của em về metaverse gói 99 à, đô à, gói 99 euro chứ thì <laughs> đúng rồi à, sau đó thì em sẽ uh, cố gắng kiếm thêm uh, trong thời, khoảng thời gian tới khi mà cập nhật của LNSS nó đầy đủ thì em sẽ tự mua cho mình cái gói uh, còn lại luôn à, nếu như mà đủ điều kiện mà trong tháng tới em có thể là ờ, vượt ngưỡng giống như ngày hôm nay thì em hoàn toàn có thể lên được 499 đó là chuyện rất bình thường <laughs> thực sự là khoản đầu tư này em cầm đúng rồi cái cái niềm vui của chị mà ngày xưa đi đi làm cũng thế đi kiếm tiền lúc đó có vài trăm một triệu thôi chị đi sung sướng lắm mà hiện tại mà mà chị phải vất vả nữa và bản thân chị để cũng ờ, bản thân em hiện tại bây giờ uh, chị cũng mong ờ, sao em sẽ càng ngày có cái sự may mắn với mình và thành công thật hơn nữa và mong muốn cái điều này sẽ lan tỏa được cho các bạn rất là nhiều đúng không ạ cái các bạn cùng trang lúa hiện tại cũng nhiều bạn phải đi làm công an lương rất là vất vả và cái điều này chị vẫn mong muốn được rằng là à, chị em mình bản thân chị và tất cả mọi người và bản thân em sẽ lan tỏa được cái giá trị này đến với mọi người cái quan trọng là mình phải hướng cho người ta một cái công việc uh, không mất quá nhiều sức khỏe không mất nhiều quá vốn ờ, rất là nhẹ nhàng rất là đơn giản đúng không nào À, và chị à, cũng giơ tay đăng ký trước nha em Hoàng Dương nhé à, ờ, chị cũng uh, có vài cục đất gần lên mắt cũng uh, đăng ký luôn là em giao dịch hộ chị làm sao được cái IT cao nhất được không nào <laughs> em sẽ uh, và, để mắt tới chị à, cả nhà các cô chú anh chị có ai đăng ký với à, cháu Dương với thằng em Dương thì hãy đăng ký sớm nhất để em lên danh sách hỗ trợ cả nhà mình làm sao mà kiếm được nhiều IT nhất đúng không ạ À, tại vì rất nhiều các cô chú chúng ta không biết được giá trị ở gần lên mắc nhưng mà bán giá rất là rẻ thì hãy giơ tay à, hãy liên hệ với cháu Dương à, để, để à, cháu Dương hỗ trợ cả nhà mình à, một ai một à, cục bích mà được gần trăm uh, à, IT đúng không ạ vài triệu rất là đơn giản đúng không ạ à, cái điều đấy rất là tuyệt vời và gia đình Mai Hoan cũng như phòng Zoom của tối ngày hôm nay sẽ đăng ký uh, em Dương nhé đó. <laughs> em hãy sẵn sàng à, hỗ trợ tất cả nhà được không ạ à, rất tuyệt vời và cả nhà hãy à, comment tặng à, cháu Dương tặng em Dương những bông hoa thật tươi để làm sao chúc em học giỏi thành công và lan tỏa được nhiều cái giá trị này đến mọi người được không nào đó rất là cảm ơn em là nhiều trong buổi zoom của tối ngày hôm nay chia sẻ thật là tuyệt vời à, mong muốn Dương ơi Vương ơi, Vương làm ơn cho cho chị số điện thoại lên phòng ừ. chat được không? Không ạ. Giang ơi, à, tại em làm đây có việc gì thì thì uh, xin phép là qua buổi uh, Zoom hoặc là liên hệ ở ngoài ạ. Ờ, dạ vâng em xin cảm ơn. Và tiếp chương trình không để chờ lâu nữa em xin một người anh một người lãnh đạo tuyệt vời của chúng em ngày đêm hiện tại là Mehdi Vessi là Ờ, rất là hot rất là nóng hổi dù là một đợt tuần qua đã qua đi rồi nhưng đợt thứ hai xong gió lại ồ ập ờ, lại về cho nên là sếp của chúng em rất là bận ờ, đồng thời là cũng mất ăn là mất ngủ một ngày chỉ có vài tiếng thôi thậm chí mà đang ăn cơm mà phải bỏ cơm rất là khổ thân anh nhưng mà cái điều đấy anh nói là rất là vui tại vì hỗ trợ được tất cả mọi người là cái điều đấy là hạnh phúc của anh tại vì luôn luôn cho đi là cái điều may mắn của chúng ta đúng không ạ dạ vâng à, cả nhà hãy comment những con số 9 thật dài để chào à, anh lãnh đạo Như Sĩ Hải ạ. Dạ vâng, em xin trân trọng mời anh ạ. Vâng, xin cảm ơn uh, em Thi Giáp của em xin rất năng lượng. Vâng, em Hải xin cảm ơn tất cả những chia sẻ buổi tối hôm nay, đặc biệt chia sẻ một cháu uh, còn rất trẻ cũng là học trò của Hải. À, thực ra đến với cái thành quả ngày hôm nay thì uh, cháu Dương đã xuống tận nhà Hải để cùng học tập hai ngày. À, đó là những điều rất là tuyệt vời. Thì uh, các cô chú anh chị thấy một điều tuyệt vời không ạ? với một cái công việc mà chúng ta em vừa cùng anh Hải ơi anh Hải sao màn hình đâu anh ơi ờ, sao màn hình đâu à, à, em cùng với bạn Lý hai anh em cũng vừa trao đổi với nhau trong lúc mọi người đang phải lo tất bật vì mưa nắng gió đúng không ạ thì chúng ta làm công việc cực kỳ nhẹ nhàng thậm chí là chỉ ở nhà bấm nút ờ, trong vòng vài tiếng chúng ta thể kiếm được ờ, vài chục vài chục uh, ờ, ET là tính cả bạc triệu rồi đấy ạ à thì à, đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời của rau ăn trước tiên chúng ta hãy biết ơn rau ăn đã cho chúng ta cơ hội và biết ơn chính bản thân chúng ta đã đón được cơ hội tuyệt vời này có phải chia sẻ của cháu Dương không ạ khi ban đầu cháu phản đối mẹ rất là dữ đúng không ạ nhưng khi biết được cái giá trị của nó tuyệt vời như vậy thì cháu là người tạo ra được thành công trước tiên cho bản thân mình đúng không ạ thì với cơ hội rau ăn là cơ hội tốt nhất trên thế giới tại thời hiện tại nó giúp cho nhiều người thay đổi cuộc sống nhưng rất tiếc là tại Việt Nam mình và một số phần uh, các cái thành viên chúng ta họ lại không biết tận dụng những cái quyền tốt nhất những cái, cái quyền lợi mà người sáng lập giúp chúng ta thành công nhiều hơn mà họ lại uh, làm những cái chuyện mà đến nay nó khá, khá nhiều tai tiếng đối với là rau ăn thế giới cũng như rau ăn đặc biệt Việt Nam nhưng không sao cả sóng gió sẽ qua và rau ăn đang trở thành công ty mạnh mẽ nhất hành tinh và ngày hôm nay với một sản phẩm là Lanet Edit thôi thì chúng ta được nghe được rất nhiều chia sẻ nhưng chúng ta à, chỉ cần nghe buổi chia sẻ rất là à, chân thật chất phát của một cháu học trò đúng không ạ à, giống một người con của Hải thôi cháu cũng đang ngồi bên cạnh Hải thì à, luôn luôn được à, kèm cặp và cũng biết ơn những các cháu đã nhìn thấy được một tương lai rất tuyệt vời nhưng ngày hôm nay các anh chị cô chú có nghe được một câu nói của cháu Dương không ạ con sẽ dành một khoản tiền để giúp mẹ lên gói Metaverse các cô chú anh chị thấy sự thành công của Lan ấy, ấy nó tuyệt vời cỡ nào thì em Hải nói sắp tới Metaverse còn tuyệt vời gấp nhiều nhiều lần như thế nữa bởi các anh chị nghe rằng ngày Jonas nói câu ạ à, đó là một sản phẩm tiên phong và các anh chị mọi người thấy sự thành công của Lanet ấy chưa ạ thì chúng tôi còn thành công nhiều hơn thế nữa và dễ hơn 100 lần câu chuyện ngày hôm nay em Hải là thứ Giáp vừa nói đúng không ạ hỗ trợ hệ thống có khi là một đêm ngủ khoảng 4 5 tiếng thôi và bạn Dương tuy là vậy nhưng bạn cũng đang phải học tập à, cháu dương đang học tập nên cháu cũng dành thời gian khá nhiều nhưng với nền tảng của metaverse thì không vất vả như thế bởi vì ạ chúng ta vào đây nó có tất cả những thứ mà Lanet ấy đang có đặc biệt chúng ta là người tiên phong nhất trên nền tảng chứng khoán nào và Hải phân tích một điều ngắn gọn để các cô chú anh chị hiểu được rằng Rawan chúng ta luôn tiên phong và chúng ta rất may mắn à, tổng tất cả nguồn thu hoặc là cái à, cái, cái doanh thu trên thế giới này thì có ba cái nguồn thu mà lợi nhuận lớn nhất thế giới thì Hải phân tích từng từng cái à, từng cái doanh thu của từng à, từng cái mảng nhé mảng thứ nhất đó là bất động sản truyền thống thì nó có à, doanh thu đến cả vài trăm ngàn tỷ đồng à xin lỗi vài ngàn trăm ngàn tỷ đô la mà nó có mặt khoảng hơn một ngàn năm trở lại đây các cô chú anh chị thấy rằng là từ xa xưa các quốc gia lớn luôn luôn đàn áp các quốc gia bé để chiếm lãnh thổ đúng không thì đó là nguồn thu rất lớn từ bất động sản truyền thống và mỗi năm số tiền đầu tư để tạo lợi nhuận vào bất động sản truyền thống đến cả trăm ngàn tỷ đô la nên thực ra số tiền để tạo lợi nhuận này chỉ có 65 35 phần trăm là để ở thôi còn 65 phần trăm khoảng đó là dành cho đầu tư vậy những nơi nào đầu tư tạo ra đồng tiền mà à, nó làm việc một cách chính đáng không vi phạm luật thì nơi đó sẽ là nơi an toàn đúng không ạ thì bất động sản là một kênh số 1 rồi kênh thứ hai đó là chứng khoán chứng khoán là một kênh tạo ra dòng tiền cực kỳ lớn đứng thứ hai sau bất động sản thì một năm cũng đến cả trăm ngàn tỷ đô la đổ vào đây chúng ta à, nhìn nhận một trong những thần tượng đầu tiên của đầu tư về chứng khoán đó là Warren Buffett ông là một trong những nhà đầu tư huyền thoại và nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới và với đầu tư về chứng khoán thì chúng ta không còn bàn cãi đúng không ạ thì chứng khoán chúng ta là một nơi tạo dòng tiền lớn thứ nhì thế giới và một nơi tạo dòng tiền lớn thứ ba thế giới đó là tiền điện tử mặc dù ra đời chỉ khoảng đúng 13 năm thôi bắt đầu ra đời năm 2009 thì ngày hôm nay cái số tiền đổ vào chứng khoán cũng tính bằng cả ngàn tỷ đô la các cô chú anh chị đã từng vào sàn Binance thì thấy rằng thống kê của họ mỗi ngày khoảng 74 tỷ đô la được giao dịch trên sàn mà cái sàn này là trong một những cái sàn trong khoảng cả vài ngàn sàn trên toàn thế giới như vậy các cô chú anh chị thấy ba nơi tạo dòng tiền lớn nhất thế giới thì à, chúng ta đã và đang có với bất động sản thật thì Hải có phân tích 65% trong đó là để đầu tư và các cô chú anh chị thấy một điều rằng khi đầu tư mà tạo lợi nhuận không vi phạm pháp luật thì nơi đó là nơi tạo giá trị tốt nhất và như vậy với bất động sản thật nếu ngoài giá trị để ở thì phần trăm thôi đúng không ạ mua để ở ấy, thì 65% đầu tư Rawan chúng ta đã có một nền tảng một đối tác vô cùng tuyệt vời và hồi nãy cháu Dương chúng ta chia sẻ đó là là NetAid đó là nền tảng bất động sản nào và chúng ta tuy là một trong những công ty ra đời sau nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả những công ty ra đời trước đó cách đấy khoảng hơn một năm chẳng như là Sinoland đúng không ạ và các đối tác khác các đối thủ khác xin lỗi thì như vậy là Lanet chúng ta đã trở thành sắp sửa trở thành những top số 1 của thế giới và chúng ta đã có nền tảng đầu tiên bất động sản là bất động sản số nền tảng thứ hai ngay từ đầu rau ăn phát triển chúng ta đã sử dụng tiền điện tử làm phương pháp thay toán thay thế và cái tôn chỉ của rau ăn là sử dụng tiền điện tử trên nền tảng công nghệ để phát triển doanh nghiệp cũng như là làm tài sản cho chúng ta cũng như là cả à, thanh toán trong tất cả hệ thống sinh thái rau ăn như vậy tiền điện tử đã có mặt trong rau ăn từ ngay khi bắt đầu đã thành lập đó đó là dòng tiền thứ ba em Hải phân tích đúng không ạ và cái điều quan trọng nữa chúng ta đang ra một cái sản phẩm metaverse đó là chứng khoán các cô chú anh chị biết rằng chứng khoán là nơi tạo dòng tiền lớn thứ hai thế giới nhưng có phải rằng nếu các cô chú anh chị không mua cổ phiếu để quá một năm thì không ai lãnh được tiền của tất cả như vậy chúng ta đa phần là lướt lướt sóng như vậy là với chuẩn bị ra nền tảng tiên phong đầu tiên nhất của thế giới đó là chứng khoán nào vậy chúng ta có phải làm đây là một nơi tuyệt vời để chúng ta có những giá trị tài sản chúng ta tích lũy sau này không ạ à? à, và chắc chắn rồi như ngài Jonas nói với sản phẩm mới chúng ta thì sẽ là sản phẩm tiên phong và sản phẩm cực kỳ tuyệt vời bạn đã thấy sự thành công của Lanet AX hay chưa thì trong này có tất cả những thứ đó nó còn có cái điều tuyệt vời hơn thế nữa và đặc biệt nó dễ hơn 100 lần như vậy theo tất cả những thông tin mà anh Hải vừa nói và phân tích lại cho các cô chú nhìn thấy được cô chú chị nhìn thấy được thì chúng ta hãy tranh thủ sở hữu cái thấp nhất là gói 99 euro với nền tảng Metaverse bởi nơi đây sẽ tạo ra dòng tiền lớn không kém gì những sản phẩm đi trước em Hải và phân tích nhưng với nền tảng Metaverse thì ngoài những thứ đã có như là Lanex thì chúng ta có một nền tảng chứng khoán nó không phải mất thời gian nhiều để đầu tư về trí tuệ như là em cũng như là tất cả đội nhóm đang phải dành thời gian bởi vì sao nó là chứng khoán chúng ta chỉ việc lên đặt lệnh bán và các mã cổ phiếu mã cổ phiếu nào cao thì do thị trường quyết định và số lượng người mua cũng như là các phân tích kỹ thuật mà lặng mà rao ăn chúng ta tạo nên những cái, cái báo cáo tài chính trên một nền tảng ảo như vậy là đây là một nơi tạo ra giá trị cực kỳ lớn và em nghĩ rằng nó sẽ là dòng tiền thứ tư thế giới như em Hải Bonric ban dòng tiền đầu tiên như vậy chúng ta có may mắn lắm không khi chúng ta biết đến rau ăn và đã mở lòng với rau ăn như em Hải vừa nói chúng ta hãy biết ơn tất cả những cơ hội đến với mình nhưng không phải dễ dàng không phải ai cũng dễ dàng đón nhận nó đúng không ạ bản thân em Hải khi chia sẻ cho những người thân yêu của mình chị em ruột của mình hoặc là những người anh em của mình gần như họ không đón nhận bởi sao họ không đủ duyên và ngày hôm nay với những cái điều mà vô cùng tuyệt vời vậy em Hải mong rằng à, những cô chú anh chị có mặt tại phòng Zoom hôm nay hãy cho chúng ta một cơ hội và hãy tùy theo khả năng tài chính của mình giống như cháu Dương ấy mẹ có thể đang khó khăn nuôi các con trong đó có cháu Dương là con trai lớn mà cháu đã biết cách thương mẹ và đang định đầu tư cho mẹ với tiền lợi nhuận ban đầu có được cuộc sống từ ngay khi bước vào Lanet để giúp cho mẹ có một gói metaverse các cháu nhỏ à, đã có một tư duy rất tuyệt vời và em hy vọng rằng từ cái tư duy của cháu Dương hôm nay cũng như là những cái gì mà chia sẻ trong buổi tối này à, thì các cô chú anh chị hãy đón nhận nó và tùy theo khả năng tài chính em Hải có một lời khuyên tuy rất là tốt nhưng à, kinh nghiệm từ những người mà em Hải đã bảo trợ ra một vài người sau này em mới phát hiện tức là họ thấy giá trị nhưng họ lại liều mạng ở cái chỗ là họ vay tiền lời lãi đến 3 đến 5 phần trăm một tháng thì lời khuyên của em Hải là không nên bởi vì tất cả mọi à, chúng ta làm cái gì cũng phải cần có thời gian ví dụ em trồng một cây bưởi thì em phải ít nhất là khoảng 2 năm mới ra trái như vậy tài cái rằng tài sản mà Lanet X chúng ta có ngày hôm nay cũng mất khoảng gần một năm qua khi mà à, Lanet X hợp tác chúng ta và ngày hôm nay có giá trị cho chính công ty Lanet X cộng đồng đau ăn chúng ta và cũng như là thành quả của cháu Dương vừa vừa thông báo cũng như là vừa chia sẻ với chúng ta như vậy với nền tảng Metaverse nó cũng phải cần ít nhất một đến năm mới tạo giá trị và các cô chú anh chị tùy khả năng của mình nó có bốn gói cơ bản thì gói thấp nhất là gói 99 euro tương đương khoảng 2 triệu 6 có khi thấp hơn do tỷ giá Việt Nam đồng và gói thứ hai là 499 euro tương đương khoảng 13 triệu có thể thấp hơn do tỷ giá Việt Nam đồng và gói nữa là 2499 nó khoảng có 60 hơn triệu và gói lớn nhất chúng ta là khoảng 260 triệu nhưng ở đây không có nghĩa rằng công ty cho các gói chúng ta nói rằng là à, công ty thế này thế nọ bởi sao à? họ cho chúng ta cơ hội nhưng tùy theo tài chính và khả năng của mình chúng ta hãy tham gia với nó à, như em Hải vừa nói hồi nãy chúng ta không nên quá gì ạ quá quá liều liều lĩnh để chúng ta tham gia vượt khả năng của mình ví dụ hôm nay chị Dung Anh Dũng đang cần khoảng 100 triệu để lo các việc cho con cái hoặc là những việc khác nhưng anh chị dám lấy 100 triệu đó để đầu tư thì trong những thời gian một năm đó anh chị lấy gì để ăn anh chị lấy gì để lo những công việc khác của mình cho nên chúng ta không sử dụng các cái cách mà liều lĩnh mặc dù nó sinh lời rất là tốt nhưng ở đây tùy theo khả năng tài chính của mình tại vì em Hải và phải nhấn mạnh điều này trong hệ thống của em Hải có một vài anh chị bây giờ đang phải trốn nợ do ngay từ đầu em khuyên họ không nghe trốn nợ vì sao bởi họ liều lĩnh quá họ vay đến 7 phần trăm 5 phần trăm một tháng đây là một bài học kinh nghiệm rất sâu sắc nhưng sản phẩm Metaverse em nói là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời và sẽ tạo giá trị vô cùng lớn cũng như là cái sự vận hành nó đơn giản hơn rất nhiều so với Lanet ấy chúng ta đang làm thì đấy là những thông tin em Hải nó ngắn gọn bởi vì đêm nay thì à, những câu chuyện và những chia sẻ của em Phú về giá trị của nó đúng không ạ những câu chuyện mà chính một trong những người à, cháu rất là nhỏ cháu đã có một cái tư duy và tầm nhìn cũng như là có một cái, cái hiếu thảo với cha mẹ đó là điều đáng trân trọng à, đã làm cho chúng ta nhìn nhận được rất nhiều điều ở đây và rau ăn vô cùng nhân văn các cô chú anh chị ạ à. thì đấy là những thông tin em Hải muốn chia sẻ dĩ nhiên còn rất nhiều nhưng cái thời lượng chương trình và buổi tối hôm nay thì lát nữa hệ thống chúng ta còn có chia sẻ thêm cho các chị thêm về à, một số à, về là về về giá trị bất động sản bởi nó có thay đổi về giao diện cho nên là hệ thống chúng em sẽ tiếp tục hỗ trợ anh chị một tí mặc dù hôm nay nó không phải là ngày thứ tư hàng tuần thì à, em xin phép được rời zoom trong thời điểm này để nhường lời cho tất cả các anh chị cô chú cũng như là cho ban tổ chức tiếp tục với chương trình phần sau xin cảm ơn và chúc tất cả chúng ta cùng thành công và hãy lan tỏa thật nhiều giá trị vô cùng tuyệt vời với sản phẩm Metaverse các cô chú anh chị nhé chúc tất cả cùng thành công ạ à. xin cảm ơn và à, hẹn gặp lại chúng ta vào buổi tối khác ạ à. vâng ạ dạ vâng <laughs> dạ vâng em thắm làm mc thay cho cô à, cô mc thì giáp xinh đẹp ạ à, cảm ơn upline rất là nhiều cả anh chị thấy tuyệt vời không ạ ngày hôm nay em phú đã chia sẻ những cái giá trị trong tài khoản của đào quan vậy bao nhiêu anh chị đã ngày hôm nay đã thấy rằng là đào quan có tuyệt vời không ạ pháp lý rõ ràng đúng không ạ tất cả các đối tác hợp tác rất là rõ ràng đúng không anh chị À, một lần nữa thì à, cả nhà mình hãy comment thật nhiều bông hồng và con số 68 68 để để dành tặng cho Úp Nai Hải của chúng em ạ. À. Một người anh luôn luôn cho đi anh chị ạ. À. Không bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình hết. Và thực ra là ngày hôm nay đến ngày hôm nay thì những lời động viên thực ra là những thời gian rất là khó khăn nhưng anh em cùng nhau hỗ trợ và cùng nhau uh, thấy những cái giá trị giao quan rất nhiều các anh chị ngày hôm nay nên D1, D2 và D3 đã bỏ ra quan và đi nhưng có phải là ngày hôm nay những cái chương trình đó là METYC đúng không ạ? Thì ngày hôm nay những anh chị đó muốn quay về thực sự cũng rất là khó khăn, có rất là ngại, ngại với hệ thống. Và trong hệ thống của chúng em đã cũng có như vậy. Và ngày hôm nay thì em Thắm cũng rất là cảm ơn các anh chị và chỉ mong làm sao các anh chị hãy cố gắng, kiên trì và bao nhiêu các anh chị có tài sản bất động sản số ạ? Hãy comment cho em Thắm con số 1 đi ạ. <laughs> em thắm ngày hôm nay mới được lên lên à, sóng cho nên là các anh chị thấy không ạ giống như cháu dương thì à, em thắm cũng chia sẻ một cái đôi nét về một cháu một xíu thì khi mà cháu đang làm công nhân thì cháu làm công an lương chỉ có hai lương có hai triệu rưỡi thôi ạ một tháng các anh chị ạ rất là cảm thấy rất là khó khăn rất là khổ và đối với một sinh viên mới bắt đầu sinh viên như vậy thì thực ra rất là thương cháu thì em thắm nói rằng là chị Thon là mẹ của chị của anh của chị à, của cháu Dương hãy cho cháu vào học cái lớp bất động sản để làm sao để giúp cho cháu trước tiên đó là thay đổi tư duy và thứ hai là cháu đã có một cái ngành đó là nên có mặc học cái và internet cháu rất là yêu về internet tại vì cháu đang làm cái ngành đó và cháu cũng rất là giỏi tiếng Anh vậy thì cho cháu đi học đúng về xu hướng và để làm sao giúp đỡ cho cháu thì hôm đấy chị dẫn cháu sang sang nhà em Thắm và nói rằng là đầu tiên cái thái độ của cháu là không muốn cho mẹ hợp tác với đào quan thì cháu cũng rất là bình thường anh chị các cô chú ạ nhưng khi em thắm chỉ nói rằng là nếu thực sự con xác định đây là một cơ hội và đây là một sự nghiệp thì con hãy học hãy học ít nhất từ 3 tháng đến 5 tháng tại vì con học 12 năm đúng không ạ 12 năm và ít nhất năm 3 năm đại học trung cấp là 3 năm còn đại học phải 5 năm và ra trường thì con mới chỉ làm bao nhiêu ạ? Lương đến 6 đến 7 triệu hoặc là 10 triệu là cùng thôi ạ. Vậy thì ở đây ít nhất con phải học cho cô 3 đến 5 tháng, xác định luôn vị thế đó thì con hãy quyết định học. Là riêng em Thắm này em nói nó như vậy. Vậy thì cháu đã quyết tâm cho học và ngày hôm nay có những thành quả ngày hôm nay như buổi chiều ngày hôm qua cháu điện cho em Thắm một lời rất là vui mừng. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Rất là cảm ơn, à, cảm ơn hệ thống của MyRowan. Cảm ơn Úp Nai Minh Vũ đã cho tất cả chúng ta ngày hôm nay có cơ hội có cơ hội biết đến Rawan và tất cả các đối tác ngày hôm nay đang xếp hàng. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị là thành viên có phải ngày hôm nay bất động sản số đã đã rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vậy thì MetaQC của ngày chúng ta ngày hôm nay bắt đầu ra đời. Vì Úp Lai Hải chia sẻ cho tất cả anh chị ngày hôm nay ít nhất các anh chị sở hữu một gói nhỏ nhất các anh chị nhé 99 euro để làm gì ạ để sau này chúng ta có một tài sản nho nhỏ giống như giai đoạn đầu tiên khi em thắm mua bất động sản số em thắm chưa thấy mà tin các anh chị ạ và ngày hôm nay à, lúc đó với 100 euro công ty tặng cho em thắm 400 lô đất và em thắm cũng không biết là biết nó là <laughs> cái gì các anh chị ạ tại vì em thắm mới là thành viên của Row One và em cũng đang làm sản phẩm thực phẩm chức năng thì em không hiểu gì hết luôn nhưng em chỉ tin đó là xếp hạnh và tin úp lai hải và ngày hôm nay thì em đã cũng có một số số đất cũng rất là <laughs> nho nhỏ <laughs> mà um, nho nhỏ thôi ạ à. không nói là với anh chị nhưng cũng nho nhỏ nhưng ngày hôm nay thì em đã bán tổng số tiền của em đã là tính đến điểm ngày hôm nay nó đồng cũng là hơn 20 triệu rồi các anh chị ạ à. à, và em đã và cũng một điều may mắn nữa là em đã cho con con trai nhà em cũng phản đối rau quan rất là nhiều nhưng đến ngày hôm nay thì à, con em đang đại học và ngày hôm nay thì cháu đã hỗ trợ em về bất động sản số các anh chị thấy tuyệt vời không ạ và em đã hướng cho an em về cái à, sau sắp tới đây sẽ hỗ trợ cho em à, metiquancy nữa để làm sao giúp đỡ cho em sau này một đứa con rất là phản đối về rau quan nhưng ngày hôm nay đã hợp tác và đồng hành cùng em thắm ngày hôm nay à, các anh chị ơi chúng ta đã có là thành viên rồi và chúng ta đã mua bất động sản số rồi thì các anh chị hãy cho con chúng ta học đó là tài sản của anh chị sau này đấy ạ vậy thì à, bất động sản số mới là giai đoạn đầu tiên thôi cho nên là chúng ta hãy cùng nhau cố gắng cùng nhau học tập để làm sao chúng ta hãy lan tỏa những cái giá trị tuyệt vời đến à, cho cộng đồng ngày hôm nay rất nhiều các anh chị đang bên ngoài rất là khó khăn vậy thì chúng ta hãy cố gắng lan tỏa những giá trị này các anh chị nhé dạ vâng cảm ơn các anh chị rất là nhiều Ờ, và vô cùng đội nhóm chúng em vô cùng vô cùng biết ơn tất cả anh chị em đã đến giao lưu và chúng ta cùng nhau học tập cùng nhau chia sẻ những cái giá trị tuyệt vời <coughs> của những đối tác thứ ba và trong tài khoản của Đào Quan à, vậy bao nhiêu anh chị các cô chú hào hứng ạ à, hào hứng ạ à, để làm sao chúng ta được xem những cái giao diện mới hãy comment cho em thắm con số con số à, con số 6 đi ạ <laughs> con số 6 đi ạ <laughs> đấy